Những sản phẩm thiết kế sáng tạo của con người hầu như đều được lấy ý tưởng từ một thứ gì đó có thể có sẵn trong tự nhiên hoặc từ sản phẩm thiết kế của những người đi trước. Pokemon cũng không phải là ngoại lệ. Chúng đều dựa theo những sinh vật trên bầu trời, trong rừng sâu, dưới đáy đại dương hay có thể là ngay trong khu vực con người sinh sống. Thậm chí có một số Pokemon còn được thiết kế dựa theo đặc điểm của những con người có thật, có danh tính cụ thể luôn. Vậy thì trong video này, anh em ta hãy cùng tìm hiểu về những Pokemon như vậy nhé. trong một cuộc phỏng vấn với Masuda Junichi, một trong những thành viên sáng lập của Game Freak, hiện tại là CCO, giám đốc thương mại của Pokemon Company, ông ta đã chia sẻ rằng nguồn cảm hứng chính để tạo ra Pokemon Snorlax chính là Nishino Koji, một nhà sản xuất tại Game Freak. Theo đó, tên tiếng Nhật của Pokemon này là Kabigon, có nguồn gốc xuất phát từ biệt danh của Nishino là Kabi, bởi vì tính háo ăn của ông này rất giống với nhân vật chính Kabi trong loạt trò chơi cùng tên của Nintendo. Với lối chơi là nuốt các vật phẩm hay thậm chí là nuốt cả kẻ thù để hạ gục chúng. Bên cạnh đó thì ông Masuda cũng so sánh dí dỏm rằng quý ngài Nishino đây là một người ăn rất nhiều và rất hay ngủ, khá là tương tự với bản tính hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn của Snorlax. Ngoài ra còn một điều thú vị khi anh em chơi các bản game Pokemon Black và White hay là Black 2 và White 2 thì có thể tìm thấy nhân vật đại diện cho ông Nishino tại tòa nhà trụ sở Game Freak ở thành phố Castelia. Nhân vật này có một câu thoại khá thú vị Tôi là Snowlegs, à không không, tôi là Planner Tôi không định xen vào nhưng mà trang bị leftover rất quan trọng phải không? Nếu như anh em nào không dành về game và không biết đến trang bị leftover thì đây là một quả táo cắn dở để cho Pokemon của anh em gặm nhấm từ từ và hồi máu trong lúc chiến đấu. Trong bản Black và White Tie, anh em còn có thể đấu với ông này và đội hình của ông ta có tận 6 Pokemon châu bò cầm leftover, dĩ nhiên là không thể thiếu một con Snorlax làm chủ lực. Hitmonlee và Hitmonchan là hai Pokemon võ sĩ đời đầu. Có thể tên tiếng Anh của chúng được đặt theo Bruce Lee và Jackie Chan, hai diễn viên điện ảnh võ thuật lừng danh của thế kỷ trước. Nhưng thực tế thì những cái tên tiếng Anh chỉ được đặt cho chúng khi mà bản game đầu tiên du hành sang đất Mỹ vào năm 1998, tức là tận 2 năm sau khi ra mắt ở Nhật. Còn vốn hai Pokemon này có tên khai sinh trong tiếng Nhật là Sawamura và Ebiwara. Sawamura được lấy cảm hứng trực tiếp từ võ sĩ kickbox người Nhật Tadashi Sawamura, một trong những vận động viên đầu tiên tham gia bộ môn kickbox và giữ phong độ rất tốt trong suốt sự nghiệp của mình, với 220 trận đấu và tỷ lệ knockout lên đến 96,4%. Với thành tích xuất sắc như vậy thì ông Sawamura đã được người hâm mộ đặt cho một cái biệt hiệu là con quỷ làng kickbox. Có lẽ cũng vì lý do này mà tạo hình của Hitmonlee khá giống với những sinh vật quỷ quái trong các câu chuyện thần thoại còn những kỹ năng chiến đấu của nó thì hầu hết là những đòn đá và bật nhảy. Tuyệt chiêu hai jump kick vốn là độc quyền của Pokemon này hồi Gen 1 cũng có mô tả tương đồng như tuyệt kỹ của Tadashi Sawamura mang tên là Shinku Tobihizageri, tức là bật nhảy lên và dùng đầu gối tấn công vào đầu hoặc cổ đối phương. Còn cái tên Ebiwara là được dựa theo võ sĩ Hiroyuki Ebihara, từng giành giải vô địch thế giới, giải vô địch WBA, WBC và The Ring Thật ra thì cái này cũng không phải lĩnh vực mà tôi am hiểu cho nên tôi cũng chỉ nói theo những gì đọc được vậy thôi. Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, Ebihara còn giữ kỷ lục với thành tích 62 trận thắng, một trận hòa và chỉ có 5 trận thua, được mọi người đặt cho ngoại hiệu là Kamisori Panchi, tức là cú đấm dao cạo. Quay trở lại với Hitmonchan, chúng ta có thể thấy được tạo hình thiết kế của nó rõ ràng là để phát triển các thể võ đấm bằng tay Thêm nữa, một số mục trong Pokédex như là trong bản Gold cũng có ghi chú rằng Hitmonchan cần phải nghỉ một lát sau khi chiến đấu được 3 phút. Điều này có thể liên hệ đến thời lượng trong các hiệp đấu quyền Anh. Hay là màu găng tay đỏ ở dạng thường và găng tay màu xanh ở dạng Shiny cũng ám chỉ đến hai phe đấu trong bộ môn này. Thế còn Hitmontop thì sao? Khá đáng tiếc, tên của Pokemon này trong tiếng Nhật là Capoeira, chỉ đơn giản là tên một môn võ ngụy trang đòn tấn công bằng những động tác nhào lộn xoay vòng như các vũ điệu, giống như là cách chiến đấu của Hitmontop chứ nó không được đặt tên dựa theo cá nhân nào cho đồng bộ với những người anh em của nó. Warren Buffett, tên tiếng Nhật là Sonan Sự, linh vật thứ hai của team Rocket sau Melt, với động tác đặc trưng là chạm tay lên chán và câu thoại kinh điển để kết thúc màn giới thiệu của cả team. Dịch ra nghĩa là mọi chuyện chính là như vậy. Nhưng có thể anh em không biết, Động tác này thực chất là xuất phát từ thói quen của nghệ sĩ quá cố Hayashiya Sampe. Cụ Hayashiya Sampe là một danh hài nổi tiếng người Nhật của thế kỷ 20. Thuở sinh thời động tác chạm tay lên chán và câu thoại So Nasu Okusang Mọi chuyện chính là thế đấy thưa bà Là bộ combo thương hiệu của cố nghệ sĩ mỗi lúc ông biểu diễn và khi Pokemon World Buffet được tạo ra, nó đã được thừa kế cả động tác cùng câu thoại thương hiệu như là một cách để thể hiện sự tưởng nhớ đến cụ. Có một điều thú vị nữa là dạng trước tiền hóa của Warren Buffett, tức là Why Not, nó có tên tiếng Nhật là Soho Nano, đồng âm với cụm từ Soho Nano. Dịch nôm na có nghĩa là thật sao? Thật vậy à? Vì thế nếu như anh em để một con Why Not và một con Warren Buffett lại gần và đối thoại với nhau thì chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện dài vô tận không hồi kết với nội dung là Thật vậy sao? Mọi chuyện chính là như vậy. Thật á? Đúng là như thế. Thế á? Mọi chuyện chính là như vậy. Thật sao? Mr. Rhyme là một Pokemon được ra mắt vào Gen 8 trên vùng đất Gala vốn được dựa theo nước Anh. Thiết kế của nó dường như được lấy cảm hứng dựa trên một diễn viên kịch câm hay cụ thể hơn là nhân vật The Tram trong bộ phim cùng tên do diễn viên người Anh Charlie Chaplin thủ vai, viết kịch bản kiêm luôn đạo diễn. Nhân vật kẻ lang thang này là vai diễn để đời, đưa tên tuổi của Charlie Chaplin đi khắp thế giới và là một biểu tượng điện ảnh trong kỷ nguyên phim câm. Ở Việt Nam thì thế hệ ông bà cha mẹ chúng ta vẫn hay gọi nhân vật này là Charlot theo tiếng Pháp. Quay trở lại với Mr. Rhyme, nó có một chiếc mũ quả dưa cổ điển, một chiếc áo khoác ngoài, một chiếc quần rộng thùng thình, một đôi giày lớn, cùng với phụ kiện là một cây gậy ba tong. Với tạo hình này thì Mr. Rhyme giống Charlot đến 7-8 phần rồi. Có mỗi cái bộ riêng ép thì nhà thiết kế không thể nào mà bê y nguyên vào cho Mr. Rhyme được Kiểu bởi vì nó cũng giống riêng ép của một ai đó nữa ấy rồi thì màu shiny của Pokemon này cũng gần như trở về tông đen trắng để gợi nhớ đến cái màu sắc cổ điển của những bộ phim thời xưa. Ngay khi những hình ảnh của gia đình nhà Galarian Zigzagoon, Galarian Lainun và Obstagoon được tiết lộ thì nhiều fan Pokemon đã nhận thấy rằng Chúng có sự tương đồng rất lớn với ban nhạc rock Kiss nổi tiếng của Mỹ vào những năm 1970. Các thành viên trong ban nhạc này thường xuất hiện với khuôn mặt được trang điểm đen trắng đặc trưng và đó cũng là đặc điểm khó mà lẫn đi đâu được của gia đình Pokemon này. Rất nhiều người cũng nhận thấy rằng tạo hình của Obstagoon đặc biệt giống với Gene Simmons là tay bass và là đồng ca sĩ chính của Kiss. Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại, Game Freak vẫn chưa thực sự công nhận hay phủ nhận điều này, nhưng khi được dân tình nhắc đến, Gene Simmons cũng rất là thích thú, chia sẻ trên trang Twitter cá nhân cũng như là đã có một bài phát biểu rằng Pokemon đã là một phần của gia đình tôi trong nhiều thập kỷ, kể từ lần đầu tiên mà những đứa con của tôi khám phá ra chúng. Nghệ sĩ cũng chia sẻ thêm rằng ông rất vinh hạnh nếu như Pokemon này thực sự được lấy ý tưởng từ Kiss cũng như chính bản thân ông, khác với một ông nào đó mà tôi sẽ đề cập ở phần sau của video này. Abra có tên tiếng Nhật là Casey, xuất phát từ cái tên Edgar Casey, một nhà ngoại cảm nổi tiếng người Mỹ với biệt hiệu là nhà tiên tri ngủ gật. Ông này có thể dự đoán về các sự kiện trong tương lai và trả lời các câu hỏi trong khi đang rơi vào trạng thái mê hoặc thôi miên. Ông còn nói rằng khi ở trạng thái này, ông có thể đạt được đến những cái kiến giải siêu phàm từ giấc mơ về các chủ đề như là thế giới bên kia, tiền kiếp, sự tái sinh, Atlantis hay là dự đoán tương lai. Tuy không phải tất cả các dự đoán của ông đều đúng, nhưng một số lượng lớn đã xảy ra với độ chính xác rất cao. Không biết là Abra có tiên đoán được cái gì không bởi vì nó chẳng bao giờ nói, nhưng mà thông tin Pokédex của Pokémon này cho biết nó ngủ đến 18 tiếng mỗi ngày và trong khi ngủ nó vẫn có thể sử dụng khả năng ngoại cảm, cảm nhận nguy hiểm, dịch chuyển tức thời, thậm chí vừa ăn vừa ngủ luôn. Nếu như không được ngủ đủ giấc thì Abra sẽ không thể sử dụng quyền năng của mình. Alakazam có tên tiếng Nhật là Fudin, được tham chiếu từ tên phiên âm tiếng Nhật của ảo thuật gia đại tài Harry Houdini. Ớ, ờ, chỉ có thế thôi. Nó được lấy tên theo một ảo thuật gia cũng không còn gì liên quan nữa, nhưng mà tôi cứ nói qua về ông này một tí nhé. Harry Houdini không chỉ là một ảo thuật gia, ông ta còn là một diễn viên đóng thế, một nghệ sĩ thoát hiểm người Mỹ gốc Hungary. Ông này bắt đầu nổi tiếng bằng những tiết mục thoát hiểm như là thoát khỏi ngục giam, cho đến thoát khỏi cảnh bị trói bằng dây xích, dây thừng khi bị treo ngược và lơ lửng trên cao, thoát khỏi bình chứa đầy chất lỏng trong khi đã bị khóa lại và trong tình trạng trói. Và có cả ngoi lên sau khi bị chôn sống gần 2 mét dưới lòng đất trong tình trạng không có quan tài. Đấy cũng là lần mà suýt nữa ông này đã phải sớm từ giã sự nghiệp của mình. Thông tin về mối quan hệ giữa Alakazam và Houdini cũng chỉ có nhiều đó thôi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với món cuối cùng của ngày hôm nay là Kadabra anh em có để ý rằng những con mà tôi nói từ nãy đến giờ, ngoại trừ Mr. Rhyme và Obstagoon của Gen 8 thì những con còn lại chỉ đến từ Gen 1 và Gen 2 không? Vậy cái khoảng giữa đó thì sao? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại nói về Kadabra sau Alakazam? Đùa tí thôi chứ tôi nghĩ các ông cũng biết thừa rồi đúng không? Tôi thấy anh em bàn tán suốt rồi mà. Tên trong tiếng Nhật của Kadabra là Yungera, được cho là xuất phát từ phiên âm tiếng Nhật của Yuri Geller, một ảo thuật gia, nhân vật truyền hình và là nhà ngoại cảm người Anh gốc Israel. Không chỉ thế, khả năng ngoại cảm cũng như là chiếc thìa mà Kadabra mang theo cũng ngầm ám chỉ đến nhân vật này khi mà ông nổi tiếng trên khắp các mặt báo vào những năm 70 với năng lực uốn cong chiếc thìa bằng sức mạnh tâm linh độc quyền của mình. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây. Vào tháng 11 năm 2000, Yuri Geller đã đệ đơn kiện Nintendo đòi 60 triệu bảng Anh vì hành vi chiếm dụng trái phép danh tính của ông ta. Bằng chứng là những thứ mà anh em ta vừa nói ở trên, cùng với hàng loạt những cái phát ngôn đã để như là Nintendo đã biến tôi thành một nhân vật Pokemon huyền bí xấu xa. Họ đã đánh cắp danh tính của tôi bằng cách sử dụng tên và hình tượng đặc trưng của tôi. Không dừng lại ở đấy, ông ta còn nói rằng cái ngôi sao trên trán và hoa văn trên bụng của Kadabra là biểu tượng đặc trưng của lực lượng vũ trang Waffen-SS thuộc Đức Quốc xã. Lằng nhằng mất 3 năm, vụ kiện đi vào hồi kết khi mà ảo thuật gia không chứng minh được việc đăng ký bản quyền thương hiệu của mình tại Nhật Bản. Cũng như việc thẻ bài của Kadabra chỉ lưu hành nội bộ ở Nhật Bản, khiến cho những cái cáo buộc đòi bồi thường thiệt hại của ông này cũng mất hiệu lực nốt. Thế là chia tay, ai về nhà nấy, án phí của ai thì người đấy đóng, Ông Keller cũng đã nói rằng sẽ qua Nhật kiện tiếp, tuy nhiên tôi không tìm thấy một thông tin nào về vụ kiện này. Có thể nó đã không xảy ra bởi vì hai bên đã đi đến thỏa thuận dàn xếp được hay là gì đấy. Anh em nào có biết thì có thể thông não cho tôi dưới phần comment nhé. Tuy nhiên, để bày tỏ sự tôn trọng với Yuri Keller, Pokemon Company đã ngừng phát hành thẻ bài TCG của Kadabra suốt 2 thập kỷ. Mãi đến năm 2020, tức là mới 3 năm trước đây thôi, Yuri Keller mới cho phép Kadabra được tái xuất trở lại Geller cho biết bởi vì có quá nhiều mail cầu xin ông ta cho phép Kadabra trở lại nên ông đã viết một lá thư cho phép Nintendo được giải phóng Kadabra. Cùng với đó là một dòng trạng thái trên trang Twitter cá nhân với đại ý là ngỏ lời xin lỗi đến các fan Pokemon về sự cố kéo dài suốt 20 năm này. Cơ mà tôi nghĩ là do ông này bị bom thư làm phiền trong thời gian quá dài nên phải tặc lưỡi cho yên thân. Có lẽ vụ kiện trên cũng khiến cho nhà Nintendo hơi rén, không dám vay mượn ý tưởng quá trực tiếp như thế nữa nên các Pokemon từ Gen 3 cho đến Gen 7 không có con nào được lý tưởng trực tiếp từ người thật. Kể cả Mr. Rhyme và Obstagoon họ cũng chỉ làm kiểu lập lờ mập mờ chứ không quá lộ để bê nguyên cái tên vào như trước kia nữa. Tôi cũng đã ôm cái video này từ năm ngoái cho đến giờ Bởi vì tôi muốn đợi đến Gen 9 xem có cái con Pokemon nào mới cũng được thiết kế dựa theo người thật hay không ấy Thì mình sẽ bê vào luôn Thế mà chả có con nào Chát Ok, thế thì cảm ơn anh em đã chú ý đến video này cũng như là theo dõi hết nó nhé Đừng quên rằng tôi vẫn có thể in áo cho bất kỳ anh em nào muốn sở hữu và tôi sẽ hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Seiko